Alo quay chưa? Ok, ok, xin chào bạn đã cho nó mình nha, mình là Jackie đây Ngày hôm nay mình khá là biết tình te về luôn nên mình sẽ quay thử chơi Doors một lần Và chắc chắn mình sẽ không thể chơi 100 tầng được, thứ nhất mình Nếu mình chơi 100 tầng chắc chắn phải sẽ phải edit các video gì thứ Và mình cũng không và mình cũng không có quá nhiều thời gian Mình không thể cắt ghép gì được nữa, mình muốn rất muốn tải phần mềm và sử dụng nó và đây mình đây rồi nên mình sẽ bảo đại chơi bốn người cho anh tên đây là tên đây là mình nè xem chuyện là chết nha con mình sẽ xài chính mình đi ok chơi doors này chơi doors này chắc chắn mấy bạn sẽ chơi nhấn nút bằng máy tính này mình không có quen lắm rồi sẽ đánh nó thôi mình mình khá là lời mề ở này mà kiếm chớ này quay phim có hơi lắc luôn nó hơi tối tối thì sao này tiếng sét đánh thôi chứ không phải là tiếng để chụp trơn để mà chụp trơn ấy thì chắc chắn ta sẽ là dấu hiệu của một thực thể một là ambush hai là rush mấy mà chắc chắn sẽ vì đã biết rồi từ từ bạn mình ui lắc rồi lắc rồi lắc rồi lắc rồi Arab Arab sao bị trốn ta Ủa có gì đâu mà trốn Ê, đi vào thanh niên này đi ghi với, mấy thanh niên khỏe không hẳn mình thì chơi roblox gì thứ và mình ít khi kiểu ấn mấy nút chơi kiểu lắm à, mùa mùa buổi tối quá cái gì đó trong đây hết thì mấy này đục hết rồi không có ồ không có hết á nếu không có thì sao mà qua à có thanh này có cầm chìa khóa thì mày mở cửa 12 gì đã hơi hơi đi trong phòng này cũng xả lơ không yeah Ủa bọn nó mở cửa trước rồi <laughs> không cần mở luôn rush rush mấy va bạn mấy bạn thấy không ừ bốn phút à ok mình ít khi chơi đo lắm mà thì mấy bạn thấy mình kiểu ấn chuột cái thứ nó hơi chậm chậm thì thông cảm nha và cái máy mình hơi bị lắc nữa ấn còn lắc thêm ấn hơi di chậm chậm là phải rồi vì nó lắc ủa này cùng một phòng à trời ui một cái hộp về ngon này sao ta nãy mấy thằng kia nó cũng chưa tìm đồ mà qua luôn Ui rồi bọn nó chạy em đã hết rồi đây mà bắt kìa bạn nè nhưng mà mình uh, đây là thứ hai mà chơi door nhưng mà thiệt luôn chắc là do glitch này người đó chết chắc do glitch này chỉ bị bỏ quá xa thì sẽ bị uh, ờ, glitch gì tiến tới và xin 40 hay phần trăm máu ừ ui tối quá rồi luôn mình đai luôn rồi mình chưa kịp vốn vào tủ luôn đấy mình chưa kịp vào tủ luôn đã đai rồi đó rush đã giết mình rồi mình chưa kịp vào tủ luôn đã chết mình định vô tủ nha mấy bạn thấy rồi đó mình định vô tủ nha cái quả đai luôn rồi à. mình có robusta một người sinh rồi ôi trời ơi bị giết lúc nãy ăn luôn rồi luôn mình đai em rồi hồi sinh lại cũng được đâu chưa chết là thứ hai không vui rồi đó bạn mà thôi mình sẽ up video này lên luôn đây và khi xem sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chuông để mà ủng hộ mình nha và à rồi nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo đến từ kênh mình nha và ủng hộ mình ra thêm video tiếp theo và mấy ngày nay á, mình không quay video bạn vì mình rất là bí content và không hẳn là thi xong mình sẽ rảnh ừ, mình tâm sự vậy thôi và giờ thì bye bye